Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với cái kênh uh, tiếng soi kèo cũng như là cái kênh uh, tiếng bóng đá này nha anh em. Đấy thì trước khi đến với cái video nhận định phân tích uh, uh, trận đấu ngày hôm nay thì uh, anh em hãy để lại cho tiếng một lượt đăng ký theo dõi kênh tiếng soi kèo cũng như là cái kênh tiếng bóng đá này nha. Thì riêng cái kênh uh, tiếng bóng đá là cái kênh mà tiếng mới lập cái tay ít ngày thôi nên uh, trên YouTube chắc anh em tìm cái chữ tiếng bóng đá vẫn chưa ra đâu. Đấy, nhưng mà bù, bù lại đó anh em có thể tìm cái kênh này bằng cách là cái tên miền nè anh em tiếng bóng đá 68 anh em chỉ cần gõ trên cái thanh tìm, tìm kiếm trên youtube tiếng bóng đá 68 đấy là sẽ ra cái kênh của tiếng nha thì cái kênh này tiến sẽ tập trung để uh, đăng nhiều cái video phân tích số kèo cũng như cũng như là đưa ra nhiều cái tỷ lệ kèo cho anh em uh, lựa chọn trên cái trang, trang youtube này nha anh em đấy còn riêng về cái kênh uh, uh, tiếng so kèo thì cũng đã sắp đạt được cái mốc 1k sub rồi anh em đấy anh em hãy ờ, mau để là một lượt follow cũng như một lượt đăng ký theo dõi kênh ấy để cho cái kênh của tiến đẩy nhanh lên một ca sub để cho tiến có thêm nhiều động lực để để ra thêm nhiều video nữa cho anh em nhé ok thì quay lại với cái ờ, video ngày hôm nay thì tiến sẽ nhận định và phân tích cho anh em à, thêm hai cái trận đấu tại à, à, tại cúp C1 châu Âu nha anh em hai cái trận đấu được diễn ra vào khuya ngày 16 cũng như là khuya ngày 15 nha anh em cũng như là rạng sáng ngày 16 giữa Napoli với Frankfurt và trận đấu giữa Real Madrid với Liverpool thì hai cặp đấu này là hai cái trận lượt về nha anh em đấy thì trong video này Tiến sẽ nhận định trước cho anh em cái trận đấu giữa Real với Liverpool <coughs> Ok thì trước khi mà đến với cái ờ, nhận định phân tích về cái cặp đấu này thì thì ờ, trước tiên Tiến sẽ cho anh em xem về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trong cái cuộc đấu đầu này nha đây thì ờ, nói chung là hiện tại cái trận đấu này á, tiến nhận định phân tích cho anh em hơi sớm ấy nên nên các mã kèo chỉ có về kèo chấp nè cũng như là kèo tài xỉu kèo tỷ số thôi còn lại kèo gốc kèo thẻ còn nhiều mấy kèo khác nữa thì à, ngay cái ngày đá trước giờ bóng lăn tầm hai ba tiếng đồng hồ thì thì lúc đó nhà cái sẽ ra nhiều cái mã kèo hơn trên cái trang cho anh em chơi ok cho anh em giờ thì hiện tại có bao nhiêu kèo thì tiến đã lên đây cho anh em xem là xem ờ, để tham khảo trước hết nha đây thì à, nhà cái đã đưa ra cái mã kèo là Real đội chủ nhà chấp đội khách với mức chấp là 0.25 cùng với đó là mã kèo đồng này rồi chấp nửa trái rồi chấp uh, uh, ngược lại Liverpool đội khách sẽ chấp Iran với mức là 0.25 đấy có rất là nhiều mã kèo cho anh em lựa chọn luôn à, còn về mã kèo tài xỉu thì có mã kèo từ ba hòa cả trận này rồi 3.25 này rồi 2.75 này rồi 3.5 cái trận này đấy rất là nhiều mã kèo nha anh em ok thì đối với những cái mã kèo này thì trước khi mà tiến đưa ra những cái uh, sự lựa chọn về cái mã kèo của tiến đẩy lên cho anh em tham khảo ấy thì uh, anh em hãy cùng tiến đi qua về cái phân tích cũng như nhận định về cái cặp đấu này nha uh, ok thì uh, trước tiên thì anh em có đã xem cái lượt đi ở cúp C1 thì chắc cũng đã biết là cái cặp đấu này à, đã có một trận lượt đi rất là hấp dẫn với nhiều bàn thắng. Đây, tiến cho anh em xem lại này. Trận lượt đi giữa Real với Liverpool được diễn ra trên sân uh, Anfield của Liverpool. Thì ở trận đấu này, Liverpool là cái đội bóng mà mở tỷ số trước ở từ rất sớm ngay đầu hiệp 1 luôn. Đây, thì Nunes đã mở tỷ số ở ngay phút thứ tư của hiệp 1. Tiếp theo đó thì 10 phút sau đến phút thứ 14 thì Salah lại nâng tỷ số lên 2-0. Chứ Real đấy thì tưởng chừng như là lúc mà ăn 2-0 trước Real này thì Real sẽ sẽ có một cái trận đấu rất là khó và và có thể là bị uh, vỡ chặn trước thằng Liverpool này nhưng uh, kết quả sau đó thì thì thằng Real đã có liên tiếp hai bàn thắng trong hiệp 1 và gỡ hòa với tỷ số hai đều không dừng lại ở chỗ này đâu nha anh em sang hiệp 2 thì ờ, cái thằng Real lại tiếp tục có liên tiếp ba bàn thắng đấy và vươn lên dẫn ngược lại Liverpool với tỷ số 5-2 chung cuộc đấy một trận đấu phải nói là rất là hấp dẫn luôn vài trận đấu này thì cái mức kèo chấp thì ờ, đã dành cho Liverpool đội chủ nhà Liverpool đấy anh em thấy thấy này ở trận đấu này thì Liverpool chấp Real với cái mã kèo là 0.25 đó tuy là được xếp ở kèo trên nhưng ờ, Liverpool đã nhận một thất bại với tỷ số rất là đậm 5-2 đó <coughs> đấy và và cái tỷ lệ kiểm soát bóng ở trận đấu này khá ngang bằng nhau anh em chủ nhà Liverpool có phần áp đảo hơn một tí thôi với 52% kiểm soát bóng à, còn Real thì là 48 à, còn Liverpool thì tung ra được 9 cú sút và trong đó có 5 pha trúng đích à, đối với Real là cũng là 9 pha dứt điểm luôn em nhưng mà trong đó có 6 pha dứt điểm trúng đích nhiều hơn uh, Liverpool một pha uh, một pha bóng gây nguy hiểm đấy nhưng mà cái thành quả mà thằng Real mang lại thì thì rất là nhiều có 6 cú sút gây nguy hiểm mà trong đó có 5 bàn thắng rồi riêng Liverpool thì 5 cú nguy hiểm nhưng mà chỉ có hai thôi đấy và ở trận đấu này uh, nếu anh em đã theo dõi thì cũng thấy là thế trận nó khá là ngang bằng nhau hai đội đôi công rất là hấp dẫn luôn đấy vào à, cái mức kèo gốc cũng chỉ có 7 thôi mức kèo gốc ở trận đấu này cũng về với mã xỉu là xỉu 7 nha anh em Liverpool 4 à, và 3 dành cho cái thằng Real đấy và quay lại cái cuộc trận đối đầu lượt về này thì Tiến sẽ nói thêm về cái phong độ của hai đội bóng này cho anh em tham khảo nha đây thì anh em có thể thấy này sau cái trận à, sau cái trận à, thắng Liverpool với tỷ số 5-2 trên Anfield thì thì ngay sau đó Real thì à, đang có cái chuỗi trận khá là thất vọng anh em khá là thất vọng chứ không có được tốt cho lắm đấy sau khi mà thắng 5-2 trước Liverpool thì quay lại với La Liga ngay trên sân nhà thì uh, à, Gian lại để cho Atletico cầm hòa với cái tỷ số là 1-1 đấy trong cái thế trận mà Atletico chỉ chơi với 10 người trên sân thôi đó uh, và tiếp theo đó thì thì Real lại phải nhận thất bại với tỷ số 1-0 tại cúp nhà vua trước Barcelona đó và ngay sau đó thì Real lại tiếp tục có một cái trận hòa với tỷ số không đều trước Betis đấy cái trận hòa không đều này thì uh, Real cũng được ship ở cửa trên và chấp đến mức là 0.75 nhưng kết quả đã về không đều rõ anh em cái mức chấp rất là cao nhưng mà cái kết quả nó mang lại thì không có đáng kể cho lắm và riêng cái trận gần nhất thì à, Real đã có được cái chiến thắng 3-1 trước uh, Espanyol thì cái chiến thắng uh, uh, 3-1 này uh, cũng một cái phần nào đó giúp cho Real uh, vượt lại cái tinh thần để uh, để để để ờ, có thể ra sân tốt nhất với cái ờ, cái trận đối đầu với Liverpool vào đêm nay ở trận lượt về đấy tuy là chiến thắng 5-2 trước Liverpool ở lượt đi nhưng mà lượt về thì thì ờ, ít nhất là Real cũng phải cần thi đấu rất là thận trọng anh em vì với cách biệt ba bàn tuy rất là cao nhưng bóng đá mà không thể nói trước được điều gì đâu nếu như mà Real lơ là thì mọi chuyện bất ngờ có thể xảy ra đấy và ở trận thắng 3-1 gần nhất của Real này anh em có thấy này cái mức kèo chấp lên đến 1.75 và Real đã à, kết thúc trận đấu với số 31 ở trận này thì tiến cũng đã cho anh em cái mã kèo real trên youtube đúng không anh em đấy thì về cái mã kèo này tiến đã nói với anh em là vào cái mã kèo 1.5 cả trận đó thì cái mã kèo 1.5 cả trận rút tiến cho anh em là ăn với tỷ lệ là 0.8182 gì đấy đấy thì cái trận đấu này anh em cũng đã húp được cái mã kèo này đó còn quay lại với cái uh, quay lại với cái uh, trận đấu ngày hôm nay thì uh, <coughs> Real sẽ tiếp đón Liverpool trên sân nhà và những cái trận ờ, sau những cái chuỗi trận uh, hơi hơi là uh, mất tinh thần của Real khiến cho các cái đồng đội uh, có phần là là bị uh, chững lại ở cái vòng đấu này thì uh, mới đây nhất cái chiến thắng này chắc chắn sẽ giúp cho Real rất là nhiều có phần thêm phần tự tin này cũng như là là sẵn sàng tâm lý để vào tiếp đón Liverpool trên sân nhà ít nhất là nếu như mà Real uh, có một kết, kết quả không tốt trước Liverpool thì chỉ cần mà thua tối thiểu từ 1 đến hai bàn thôi thì Real vẫn là cái đội bước tiếp vào vòng trong đấy và sau cái chiến thắng thắng này nhắc lại một nữa sau cái chiến thắng này thì à, Real cũng đã có được đến 56 điểm sau 25 vòng đấu tại La Liga và vẫn à, đang trong cái cuộc đua uh, bám đuổi theo cái ngôi vô địch sau Barcelona hiện tại thì Real chỉ kém Barcelona với 6 điểm cách biệt mà thôi đấy mọi chuyện vẫn còn có thể đối với Real uh, để cạnh tranh cái ngôi vô địch tại giải đấu này đúng không anh em đó còn về à, đội khách Liverpool còn về đội khách Liverpool thì sau cái trận thua 5-2 trước Real thì à, à, ở ba trận đấu ở bốn trận đấu gần đây nhất thì Liverpool đã có liên tiếp những cái kết quả cũng tương đối tốt nha anh em đó Liverpool đã à, trước khi thua Real ở trận lượt đi cúp C1 này thì Liverpool đã có trận hòa 0-0 trước uh, Crystal Palace ngay trên sân nhà. Thì riêng ở trận đấu này Liverpool đã thi đấu rất là tốt rồi anh em. Nhưng vì thủ thành của Crystal Palace là hay trận đấu này nên cái kết quả hòa không không cũng không thể trách được Liverpool anh em đấy và tiếp theo đó thì Liverpool đã có được chiến thắng là 2-0 trước Wolves này rồi tiếp theo lại là cản thắng quỷ diệt trước MU với tỷ số 7-0 đấy nhưng mà gần đây nhất thì thì thằng Liverpool này đã làm cho người hâm mộ được tương đối là thất vọng anh em khi được ship ở mức kèo trên và chấp rất là cao với mức chấp là 1.25 này nhưng mà Liverpool lại nhận thất bại với tỷ số 1-0 chung cuộc đấy không những vậy mà mà ở trận đấu này à, nếu những anh em có xem thì cũng biết là chính Salah cũng đã uh, sút trượt Ben trong cái uh, uh, trận đấu này ở phút 69 đấy một cái kết quả khá là thất vọng luôn em đó và xét về tất cả thì uh, cái phong độ của thằng Liverpool với anh cũng có đôi phần tương đồng với nhau anh em đó và chắc chắn là Liverpool bước vào cái trận đấu này sẽ sẽ uh, rất là quyết tâm và đặt mục tiêu uh, uh, ít nhất là phải có từ 3 đến 4 bàn thắng trở lên thì cách biệt thì mới có thể cân bằng với cái tỷ số ở lượt đi và và có, mới có thể bước tiếp vào cái vòng trong một cái con số rất là khó nhưng mà chắc chắn là Liverpool sẽ cố gắng làm hết sức mình ở trận đấu này đấy và xét về phong độ cũng như là là uh, cái lịch sử đối đầu ở trận lượt đi về cái thông số ấy thì với cùng với cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trận đấu này thì tiến chốt cho anh em là cái cái mã kèo đây Tiến chốt cho anh em là cái mã kèo đổi khách Liverpool nha. Đây, anh em có thể vào cái mã kèo là đổi khách Liverpool được chấp uh, uh, được chấp nửa trái này, được chấp đồng nửa chứ rõ anh em nha. Vào cái kèo Liverpool được chấp đồng nữa cùng với cái kèo Liverpool kèo đồng luôn nha anh em. Đó anh em nên vào hai cái mã kèo này. Với cái mã kèo đồng thì Liverpool ăn rất là cao. Anh em bỏ một có thể ăn được 1.17 có nghĩa là anh em bỏ một củ ra anh em sẽ thu về được ờ, à, hai củ 170k à, là anh em sẽ lời được một củ 170k đấy và anh em dặn thêm cái à, cái kèo uh, uh, Liverpool được chấp đồng nửa cho tiếng đấy nếu như mà anh em ví dụ như bốn của anh em có 5 củ đi anh em cứ chia đều cho hai cái mã kèo này mỗi kèo là hai củ gửi đấy thì tiến dự đoán trận đấu này một là sẽ quay kết quả hòa cho Liverpool cùng với Real còn hai là Liverpool sẽ giành giành chiến thắng với cách biệt từ 1 đến hai bàn trận đấu này đấy và hai cái mã kèo này là lựa chọn mà tiến đẩy lên trên em tham khảo thôi nha nếu như mà anh em mà trùng uh, ý hợp mã với tiến thì anh em cứ vào còn không thì anh em có thể à, đánh ngược lại với các cái mã kèo này đấy nhưng mà trước khi mà cái giờ bóng lăn thì uh, nếu mà có cái tình hình của uh, hai đội bóng này có gì thay đổi ấy, cũng như về lực lượng tình hình con người có gì thay đổi thì tiến sẽ sôi kỹ lại các mã kèo và đẩy lại lên nhóm cho anh em theo ok cho anh em đó còn riêng trên youtube thì hai mã kèo này để anh em tham khảo này tiến nhắc lại đó tiếng nhắc lại cho anh em nhớ nha chỉ là tham khảo thôi nếu như anh em kết thì anh em vào ok còn những anh em nào mà thật sự mà đang thu tha mà mà đang uh, uh, xa bờ muốn vào nhóm cùng đồng hành với tiếng ở chặng đường phía trước và muốn uh, uh, cùng đầu tư một cách mà hiệu quả nhất ấy cũng như muốn gỡ gạt lại những cái số vốn mà anh em đã bị mất thì cứ uh, liên hệ cho tiến qua cái số zalo hoặc là cái telegram uh, tiến có dán ở dưới góc dưới cái video trong cái uh, video này nè góc dưới màn hình đấy ok thì anh em cứ liên hệ cho tiến đi tiến sẽ đưa anh em vào nhóm thì cái điều kiện để vào nhóm của tiến thì nó đơn giản thôi tiến sẽ không thu lọc phí gì từ anh em hết nhớ nha tiến không thu một đồng mà lọc phí nào từ anh em hết đấy nhưng mà sẽ có hai cái điều kiện để à, anh em vào được cái nhóm của tiến đó chính là thứ nhất là anh em phải có một cái số vốn à, một cái số vốn à, tối thiểu cũng phải tầm là một hai củ trở lên đấy cái điều kiện thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiến đấy thì thứ nhất anh em có một cái số 4 một hai củ trở lên thì sẽ dễ vô tiếng uh, chia kèo cho anh em vào này cũng như là tiếng sẽ uh, có những cái mã kèo như là dằn lại tỷ số hay là kèo gung kèo thẻ kèo góc gì đấy để cho anh em ờ, hạn chế thua lỗ trong cái trận cầu này đó sẽ dễ giúp cho anh em kiếm lãi hơn còn nếu mà anh em cầm vài trăm mà xin vào nhóm rồi rồi rồi đòi ăn lên vài củ vài chục củ hoặc là lấy kèo để đánh bên ngoài chỉ lợi dụng cái việc là nạp vốn vô rồi, rồi lấy kèo đánh bên ngoài thôi thì nói thật những cái anh em đó thì thì không nên làm như vậy để làm gì hết tại vì những cái mã kèo mà tiến đã đưa lên trên uh, nhóm thì đều là những mã kèo mà tiến sâu rất là kỹ cũng như là tham khảo về các cái tình hình lực lượng này rồi rồi uh, về ờ, con người rồi về cái đội hình ra sân về cầu thủ như thế nào đá về vị trí nào công hay thủ nói chung là tiến sôi về mọi mặt luôn mới dám đưa kèo lên cho anh em chơi đó chứ không phải là chơi bừa cho bạn anh em còn có nhiều anh em kiểu như là chỉ không biết gành về bóng đá chỉ thấy đội mạnh đội thích đội nào thì đánh đội đó hoặc là đội đó chấp cao cái là ừ nghĩ là đội đó mạnh chấp cao vậy là sẽ thắng đậm rồi vào cái đội đó nên em chơi bóng đá kiểu đó thì thì rất là khó ăn luôn nha anh em đấy nói tóm lại ấy thì anh em chỉ cần có một số vốn ít nhất cũng từ một củ trở lên hoặc là à, một củ trở lên cùng với đó là anh em phải chơi cùng trang với tiếng ok và cái điều kiện thêm thêm một phần mà tiếng muốn nói với anh em nữa là tất nhiên là những anh em mà vào nhóm của tiếng ấy thì chắc chắn là những anh em đó phải có cái tài khoản ngân hàng là từ 18 tuổi trở lên nha anh em đấy và thêm một việc nữa là có nhiều cái uh, nhiều nhiều chú mà tầm năm mươi mấy 54 55 tuổi à, từ 50 trở lên có nhiều chú mà nhắn tin cho tiến rồi xin vào nhóm ấy rồi cứ hỏi là à, vào nhóm rồi rồi tạo trang như thế nào thì tiến dẫn hướng dẫn rất là nhiệt tình luôn nhưng mà bù lại á, thì các chú đó thì thì à, lại không có được không không có xài cái sử dụng cái mà tài khoản ngân hàng thì nếu mà anh em muốn nếu mà anh em và các chú á, nếu mà muốn cùng trên trang vào nhóm chơi với tiếng thì chắc chắn là phải có một cái tài khoản ngân hàng có xài internet banking nói thẳng ra như vậy nha tại vì khi mà liên kết với cái trang này để chơi á mình tự tạo trên trang mình phải liên kết với tài khoản ngân hàng thì mới có thể nạp nạp cái vốn vô mà chơi được kiểu như là rút vốn về cái số tài khoản đó nếu mà các chú mà không có được cái số tài khoản đó thì không thể nào mà chơi danh trang được đấy thì con nói như vậy thì thì à, nếu mà các chú thật sự muốn vào nhóm cùng đầu tư cũng như là à, cùng chơi với nhóm cùng kiếm cơm gạo thì chắc chắn là phải đạt được hai cái yếu tố mà mà mà tiến đã đưa ra ok thì uh, tiến chỉ nói vậy cho anh em hiểu thôi còn lại thì còn lại thì uh, những anh em nào mà thật sự quan tâm muốn kiếm cơm gạo một cách hiệu quả nhất thì cứ liên hệ cho tiến ok thì cái video này cũng dài rồi tiến cũng sẽ xin kết thúc uh, cái video này tại đây anh em đừng quên để lại một lượt đăng ký theo dõi kênh tiến số kèo cũng như là cái kênh uh, tiếng bóng đá để cho tiến có động lực ra thêm nhiều video uh, phân tích sâu kèo cũng như đưa ra những cái tỷ lệ kèo uh, uh, chuẩn nhất cho anh em vào đấy ok cảm ơn anh em chúc anh em luôn thắng các mẫu kèo mà anh em đã đầu tư